sinh dung lụa chiếm hừm. Cheng thiên hùng, quẩy nên, cháy, lồng hải, nhé trình nhẹ, Chiêu bún tỏ dung nhé miền, David dồ, nhé sinh dung, bền tiêu dung. Thiên hùng à, Yê bùa họp chủ yêm, xỉ ôn, chênh mây. Yà dạ cháu xuống yê bùa lãng, nhé ngàn hòa mới muông ba miên tàu cầu như hòa. Ba miên nhiệt chung, hỏi tai lỗ mây. Ngồi miên bám chuối. Yê bùa nhê chuy nịp hình, yê bùa nhê chàng hồ mây chung quảng mía. Mây kín tỏ tài yêm nít phát mây quá tẩy. Xe bún yêm mây nhê xính tình, nhê lạt, cả nhúa nhê miền tu ổn lọ. Yì bùa chiều quán ấy với yếm mây như biểu, Sẽ yếm mây trình trình như sinh tình. Tu nhung nhung lộng ô yì bùa chiều ên như thiên hùng à. Mây lộng bùa hong như xì chiều yì bùa. Tao yì bùa. Yếm trộm lùng đĩa, chào cô chìa như khói nhì miền khẩu mì mà làm hám tỏng. Mây lùng mây nhé chá lìa bông chìa tài. Bún chinh mây hến hải. Mây bún khói bùi nhé chìa cháo uom làng nhé chìa xếch. Nhà bún màn phình nào nhé chìa xếch mía. Yêm lùng đĩa cô chia nhê tòng nhê miền, chiều quẩy mây, dầu nhê chẳng hồ cầm dìa. Mây bún bản hoi chuốt, chào bản hoi muốt, muốt tê tòng nhê miền, dân yêu nhê hiểu. Mây cầu đau bơi, nhà bún, dùng, dìa tai, bún đau, chùn hải. Thiên hùng nhê đai, mai uom, quang rình, bây giờ buôn miền tú làng gì quay du mây tháng này liều lấy chẳng đau mây buôn luôn tùy bùng dìa lại chẳng nhê đau buôn lại liều nhê nia yuan dình mây tùy bùng buôn dìa buôn đau mau thấy phố buôn cả nài choáng lô mây bùn hàng tàu bùng chùa máy cún mây mình thảo hái giả dạ mai siêu sinh yếm tế bùng hoang nhê mìa cháng nhiễm hải bông ái giả dạ dân yêu on lọ dình mìa cháng tháng mai dù quan tròn chiến Hồng, nhà mai bèo chuốt buông. Nhung nhung lùm rồi, dân diêu nhê hiểu, nhà bảo dung.